Giới thiệu đi Thành Hello mọi người nha, mình là Nguyễn Văn Thành, học sinh lớp 12B Mình là học sinh giỏi Mình chào các bạn